và khách mời ngày hôm nay của vlog chuyện của Nick là ai nhé à, chào các bạn ngày hôm nay thì mình đã tiếp tục cái cuộc hành trình của mình ở Sài Gòn mình đang ở phố đi bộ Nguyễn Huệ và mình có một cái cuộc hẹn rất là đặc biệt với lại hai người thật là đặc biệt và chúng ta đang chờ xem là khách mời ngày hôm nay của Vlog chuyện của Nick là ai nhé hai bạn thì chúng ta cùng đi lên nhé cái quán này là Spice Temple món ăn à, Thái và mình có hẹn ở đây bây giờ là đã là một chiều chiều rồi nào chúng ta cùng đi nào Temple quán của Thái ở Sài Gòn à, mình sẽ có hai bạn rất là đặc biệt ở đây và chúng ta sẽ cùng gặp nhé đó chính là Kira và Kunu à, và ngày hôm nay á, thì cái vlog lần này thì mình sẽ muốn nói về cái um, qua cái chuyện du hí ở Sài Gòn thì mình uh, có gặp hai người bạn này là mình sẽ có một vài những cái um, câu hỏi những cái trao đổi với lại hai cái các bạn đặc biệt này nhé à, chúng ta cùng bắt đầu nào thôi à, ra Kunu có muốn nói gì với lại các bạn của mình đâu mà xin chào tất cả mọi người của đang uh, xem vlog của Nicky Nguyễn sao rồi các em cảm thấy thế nào vẫn ổn ổn còn là cãi lộn nhiều cãi lộn nhiều nhiều đến mức nào đánh lộn luôn đánh lộn cho đánh lộn thôi vậy thì cái thường là sẽ cãi lộn lâu lâu chị cũng hay cãi lộn đó không bao giờ đúng mà mà mà nó nó hợp với nhau cái gì đó không hợp với nhau ăn thì đã lên rồi và bọn mình thì sẽ dùng bữa tuy nhiên thì trước khi mà dùng bữa ăn này á thì lại có một cái câu hỏi dành cho hai người này một tí xíu nữa dành cho các bạn đó là dự định của các em trong tương lai là gì em trả lời thì tất nhiên là bây giờ phải ráng mà kiếm tiền cho hai đứa có một cái món cái món gì đó để có thể là kinh doanh hoặc là cho dự định tương lai sau này của hai đứa riêng của hai đứa rồi cũng có phải lo được cho ờ, gia hai bên nè rồi ờ, có nói cho cuộc sống của hai em khỏe, gì đó để sau này về già rồi anh được biết là tụi em đang có một cái dự án về là cái uh, sáng tạo nội dung trên YouTube thì không biết là tụi em có thể chia sẻ cái này là cho mọi người biết được không? Chưa nói chưa mới chớm nở thôi, chớm nở thôi là thì là hai đứa không phải là sẽ tạo nội dung mà là muốn tăng cái biết luôn là những cái gì đó của riêng hai đứa thôi nhưng tập tin như vậy đó cho mọi người xem thì à, mình cũng không có đầu tư cái gì quá nhiều đâu thì cũng không thực hiện được nó nên là cũng đang trong cái quá trình nó tập ổn thôi tụi mình không phải là chưa có những cái clip mà là đó trên cái kênh youtube của mình á là chưa ra full thì nó cũng đã có một vài cái clip nên là với tụi mình nè và những cái clip hình ảnh hai đứa đi chơi đồ này nọ thì các bạn có thể lên đó mà ờ, xem là ờ, tăng cái số view của mình hoặc là subscribe và có thể là comment những cái gì đó mà tụi mình cần lên số shop của mình cảm nhận hơn để cái video clip tiếp theo cảm ơn các bạn nhiều cái thực ra thì cũng giống như là anh thôi cái ờ, anh muốn chia sẻ với mọi người cũng như là ghi lại những cái khoảnh khắc nó bình thường mà cái cuộc sống mà mình sống mình mình à, học hỏi với trao dồi kinh nghiệm mà thôi thì à, những giờ này là anh hy vọng rằng là cái vlog của tụi em nó sẽ khá là ok và anh trông anh trông chờ vào cái cái à, vlog đầu tiên của tụi em sắp tới và à, và các bạn cũng hãy mong là đón chờ và ủng hộ à, vlog của Kira và Kono nhé và bây giờ thì à, tụi mình phải ăn trưa thôi với ba mẹ gặp lại à, mình và Kira Kono thì đã kết thúc cái chuyến cái bữa ăn trưa và hiện tại thì tụi mình đang ở phố đi bộ Nguyễn Huệ thì um, để tiếp tục cái vlog chuyện của Nick ngày hôm nay thì à, um, mình đã post Instagram và các bạn đã có một cái uh, câu hỏi dành cho Kira và Kuno. thì bây giờ mình sẽ hỏi cái Kira Kuno như thế này nha à, cái câu hỏi trên Instagram mà mọi người hỏi mình khi mà mình post lên trên Instagram á dành cho Kira và Kuno. câu hỏi nó là à, hai anh nghĩ thế nào về cái uh, kinh nghiệm của mình khi mà phải uh, đối diện với lại cái cái cái uh, những cái lời ra tiếng vào từ xã hội và phải làm thế nào để mà mình vượt qua được điều đó hỏi hết rồi hả đúng rồi ngắn gọn như thế đó rồi cái cái uh... Ờ, sẽ đối diện với nó nè đối diện thì thì là bạn thứ nhất là bạn bạn phải đối diện với nó rồi cái thứ hai là các bạn phải có một một cái niềm tin gì đó vào đối phương rồi uh, cái cái điều tất yếu là khi mà mình quen nhau rồi là nó nó sẽ có những cái điều khó khăn mà nó xảy ra cũng như là những cái vấp ngã gì đó trong cuộc sống của hai đứa thì mình hãy cho nhau một cái cơ hội nào đó để uh, cùng nhau sửa sai cùng nhau thay đổi để hai đứa có thể hòa hợp được với nhau hơn rồi chứ thật ra thì không có ai là hoàn hảo hết nên các bạn đừng đừng bao giờ tìm một cái người nào đó hoàn hảo cho chính mình và đừng bao giờ tìm một người đó để nuông chiều mình mà mình cũng phải nương theo họ để hai người gọi là hòa hòa hợp với nhau để có cuộc sống tốt hơn rồi có quan hệ trở ờ, tốt hơn bền bỉ hơn rồi đơn giản là vậy thôi cái câu hỏi tiếp theo mà mọi người hỏi á, thì ờ, nó là cái câu hỏi này dành luôn cho cả hai người là không biết rằng là cái cuộc sống hôn nhân của cả hai bạn nó có khác gì so với những cái cặp khác không và khác gì thôi so với những người bình thường hay không thấy gì được chúng ta cũng khác gì đâu nó cũng y chang vậy thôi à thì quan à, trọng là cách mình sống thôi thì uh, sao ta thì uh, cũng uh, cũng đi làm rồi cũng đi về rồi cũng ở nhà rồi cũng take công việc ở gia đình xe ra mọi thứ cũng vậy thôi nói okay. chung là là trước và sau thì nó cũng như nhau thật ra cái cái cái đó không có gì nhiều thay đổi hết đó cái cái nó có khác nhau giữa cái thời gian mà hai bạn yêu nhau và hai hai bạn về nhà hai bạn sống chung với nhau thật ra thì hầu như là không có gì khác hết đây trước khi tụi mình tụi mình tụi mình đám cưới thì tụi mình đã ở với ba mẹ và dọn về chung một nhà rất là lâu rồi thì thật ra là cái đám cưới chỉ là một cái dấu mốc của uh, mối quan hệ giữa hai đứa thôi thì nó không nó cũng không có gì mà gọi là quá quá là khác biệt còn so với những cặp khác thì mình mình không có là họ nên là mình không thể nào biết cuộc sống của họ như thế nào để mà so sánh được thì uh, cũng có khi là bạn nhìn bạn nhìn vào mình hoặc là nhìn vào những cặp khác thì các bạn thấy là như vậy thôi đó chỉ là bề nổi nhưng mà phía sau đó thì nó còn rất là nhiều cái trăn trở hoặc là những cái khó khăn mà chỉ có họ mới biết được thì uh, nói chung là có những niềm vui thì cũng có những nỗi buồn thì mình cạnh là vừa thăng vừa trầm như vậy đó đúng rồi bố mẹ gia đình hai bên thì như thế nào đối với cái cuộc sống có hỗ trợ gì nhiều với cuộc sống của hai em không tinh thần là nhiều hiện tại thì lúc trước thì uh, gia đình gia đình của cô nu là gia đình của mình thì có khá là khó khăn trong việc làm cơm ao đúng rồi thì sau trải qua là mình đến ờ, tới hiện tại là cũng gần 5 năm quen nhau rồi thì tụi mình cũng chứng minh được cho ba mẹ thấy là tụi mình đến với nhau là điều đó là chân thật và nó bền bỉ thì gia đình càng ngày là càng nói chung là thay đổi cũng rất là nhiều luôn là khi mà hai đứa đi về thì luôn luôn hỏi thăm hai đứa như thế nào luôn luôn khi mà mình về nhà mình thì luôn luôn hỏi nhật như thế nào hai đứa ở trên này như thế nào còn đối với nhà Nhật thì tụi mình đã ở sống chung với ba mẹ luôn rồi nên là nó nó khá là ổn đúng không dạ. nó khá là ổn một cái tip nhỏ cho mọi người cho các bạn nào mà không biết uh, Kira Kondo là ai thì mình sẽ để cái link của Kira Kondo ở phía dưới cũng như là uh, mình sẽ cho các bạn xem một cái đoạn clip nho nhỏ về cái đám cưới mà mình đã dự của Kira Kondo cách đây 2 năm nay uh, ờ, mình thật sự là rất cảm ơn tất cả các bạn đã đến đây để chung vui với mình mình biết có những bạn từ rất xa xôi cũng đã bay máy bay vào đây thăm để chia vui cùng mình mình cảm ơn tất cả các bạn cảm ơn tất cả những người uh, có mặt ở đây hoặc không có mặt ở đây nhưng vẫn luôn âm thầm ủng hộ chia sẻ mình tạo cho mình những điều rất là ngọt ngào uh, một lần nữa mình thật sự là cảm ơn tất cả các bạn cái cuộc trò chuyện nhỏ giữa Kiragunu đến đây là kết thúc và tụi mình sẽ tiếp tục để đi dạo à, Sài Gòn <laughs> à, sau một hồi dạo chơi phố đi bộ thì bây giờ tụi mình sẽ ai về nhà nấy và à Kira thì mới hay một cái gương mới và bây giờ thì um, tụi mình sẽ chia tay các bạn tại đây và hy vọng là các bạn thích cái uh, vlog của tụi mình à, nhớ like share và comment cũng như là đăng ký kênh để mình có thể ra nhiều video nhiều hơn nữa dành cho các bạn xin chào và hẹn gặp lại